điều pha siêu gần à sự chun xuất tây ấy đã nghìn câu lại bất chính to na yang khó xiên chàng nhân na phiêu xế táng phải phải na phiêm lô phiêm se on lo ra phiêu buông yang ấy xa mà sẽ gió tiếng ấy phiêu na rồi cùng ta bé pu mình là xin hai na lâu khu phiêu à điệp tì ngã ấy thái lô thiên đã ý luận na phàm nhân nhân na tổng phía mà phiếu xuân na mẫu sẽ liệp cha win sẽ ô lấy vàng cha hảo phú quê à, sẽ khóc phú nhất đám tàn đủ giấy quê để rồi phiêu tu chính phiêm mà xin tiêu lâu nhất pu cha lô tuần nhị pu na nhân điều pha siêu quân na xuất tây ấy đa nghìn câu lại bất chính tông na yang khó xiên chàng nhân na phiêu xây tháng phải phải na phiêm lô phiêm sẽ on lót phiêu cú yang ấy xa mà sẽ soi tiếng ấy phiêu na rồi cùng ta bếp cũ mình là xin hai na lâu khu phiêu à điệp tình á à ấy lai lô ya tiên na na pha nhân nhân na tổng phía mà phiêu chun na màu sẽ liệp cha win sẽ ô lấy yang à, cha hảo phú quê à sẽ khao phúng giết nợ tan tàn đụt sầu bếp giấy quê để rồi chiều tu xin xem mà xin tiêu lâu nhất phu cha lô tuần nhị phu na nhân điều pha siêu quần là sự chun xuất tây ấy đã nghìn câu lại bé chính tông là vàng thó xiên chàng nhân là phiêu xế táng phải phải là phiêm lô phiêm se on lo ra phiêu vũ nhắn ấy xa mà sẽ gió tiếng ấy phiêu na rồi cùng ta bé phú mình là gì hai na lâu khu phiêu à điệp tình ấy lai lô ya na la y na phàm nhân nhân na tông phía mà phiêu thun na mẫu thế liệp cha win sẽ ô lấy yang cha hảo phú quê à, sẽ khóc phúng giết nợ tan nụ tàu vết giấy quê để rồi phiêu tu chính phiêm mà xin tiêu lâu yết pu cha lô tuồng nhị pu na nhân vô pha siêu gần à sẽ tun xuất tây ấy na nghìn câu lại bé chính to na ya khó xiên chàng nhân na phiêu xây tháng phải phải na phiêm lô phiêm say, Oh Lord.